Mến chào mọi người đến với kênh à, Cuộc Sống Cà Mau nha à, Mình à, trồng khai đây cái mọi người Thì hôm nay tôi đi ra ngoài à, Phía sau vuông đó mọi người để soi qua khía nha Đi bắt qua khía chia sẻ cho mọi người thấy cảnh ở miền Tây bắt qua khía như thế nào nha mọi người Đây này Đó con mặt khía dưới đó, đó mọi người Đó dưới ánh đèn mình gọi đó Đó con mặt khía đó Bây giờ là mình bắt con bà khía này mà trước khi bắt ba khía này á, thì các, các, à, mọi người thấy nè à, nó có hai càng ha hai cái càng rất là to nè và tám cái chân nó giống như con cua vậy á cái loài này nó sống trong hang vậy đó mọi người khi mà nước á, chuẩn bị lớn á, thì à, nó trong từ trong hang này nè nó đi ra và con ba khía này mọi người thì à, à đây là một cái món đặc sản nha thì đặc sản ở à, Cà Mau nè thì à, ba khía này là mình chế biến là những món như là mình à, à, làm bạc khí muối nè rồi á là mình à, là có thể mình luộc ăn cũng được rồi à, mình rửa sạch mình gan me cũng được đó mọi người mình gan đường đó thì đây là bạc khí nè mọi người đó nằm trong hang ha dưới đó ha rồi bây giờ thử mình xuống lên bắt con bạc khí này như thế nào nha bắt đó mình phải à, dùng cái bao tay đó mọi người dùng cái bao tay để à, mình bắt con này đây đây để cho mọi người thấy nha nè đó à, bắt khía mình bắt không không khéo thì à, nó nó nó kẹp mình nha mọi người mình bắt phải cho khéo đó mình hôm nay là mình bắt bắt khía này vô để mình làm món bắt khía muối nha rồi bây giờ mời mọi người đi theo tôi bắt vài bà con nữa nha con hơn mọi người nó ở ờ, cặp bé này nè rất là nhiều à, mình xuống cặp đó đó mực ba khía nè buổi tối này à, cũng rất là khó bắt nha đó bây giờ là à, mọi người thấy à, mình à, rửa cho nó sạch hết sình rồi ha rồi cũng mình lựa lại mình lựa lại những con nào mà còn sống nè mọi người đó như con này là còn sống ha nó còn sống là mình lựa để à, mình à, giết nó nha thì giết nó bằng cách đó là mình à, dùng nước muối á, nước muối mặn thiệt là mặn để mình cho nó uống cho nó nó không còn sống nữa rồi sau đó mình mới nấu nước muối lại nấu nước muối rồi mình cho tỏi ớt vô để mình muối ba khía nha thì đây là cách muối ba khía ở Cà Mau nha mọi người thì mình chia sẻ cho mọi người thấy cách à, làm à, ba khí muối nha rồi mình lựa những con sóng này nè mình lựa riêng ra mình lựa những con sóng còn mạnh là mình lựa riêng ra đó con ba khí này bự quá trời luôn rồi giờ mình à, quậy nước muối nha mọi người sẵn đây mình quậy nước muối luôn nè thì mình dùng một thao nước thao muối luôn luôn nè gần đây một thao ha bò quá rồi mình quậy cho tan cái nước muối này ra để mình đổ vô trong cái thùng cho nó uống cho nó chết ha ba ký muối này mình phải muối cho mặn à, mới được nha mọi người muối lạc lạc là dễ bị hư lắm thì mình quậy à, cái nước muối này nè để là mình giết con ba khía này nè đó bằng cách là mình à, bắt ba khía sống ha cho nó uống nước muối này nè mọi người đó mình để vô cho nó uống ha đó vô cho nó uống nước muối cho nó phê rồi ơi nó kẹp đùm đùm luôn rồi. À. đó được một thùng và khía à, mọi người thấy à, mình để à, nước cho nó ngập lên con ba khía này nè rồi là mình dùng cái tấm thớt ha tấm dán thớt ha. hoặc là cái cái giặt cái, cái đồ giặt mình là cái thao cũng được mình dằn con ba khía này xuống cho nó uống cái nước muối này nè à, cho nó chết rồi mình mới đem ra mình muối lại nha mình nấu nước muối này nè rồi mình muối con ba khía này lại rồi bây giờ là ba khía nó, nó uống nước à, muối này nó giờ nó nó chết rồi đó mọi người rồi tiếp theo là mình à, gấp ra nha đó gấp ba khía này ra để à, cho nó ráo mình gấp ba khía này ra nè con này nó to quá mọi người ngon dễ sợ luôn á để ra cho nó ráo nước muối nha rồi là mình à, dùng cái nước muối này nè mọi người mình nấu lại nha nè ba khía mình à, lấy ra xong nè mọi người mình để cho nó ráo lại quá trời ngon luôn mình để cho ráo ba khía nha đó mình để cho ráo ba khía xong rồi cái à, mình nấu nước muối rồi mình muối nha rồi mình chia sẻ cách làm cho mọi người làm ba khía muối luôn rồi tiếp theo mình chuẩn bị củi lửa để nấu nước muối nha mọi người thì à, mình dùng à, củi nè rồi à, mình cho nó cháy lên rồi mình nấu nước muối mình cho nước muối vô mình nấu nước muối này nè mọi người khi nào mà nó trong lại đó nó trong là nó sắc lại rồi là mình thử coi cái độ mặn có nó vừa chưa mình mới muối vào phía nha đây là câu quan trọng nha đặc sản cà mau nha mọi người thấy à, bọt dơ nó nổi phía trên nè mọi người bây giờ mình vớt cho nó sạch ra mình vớt hết cái bọt dơ này mình nấu mình vớt cho nó sạch luôn đó đó mấy cái bọt dơ này là mình hết mình bỏ đi vớt hết bọt dơ này nha rồi mình lắng trong nước này rồi mình mới muối ba khía nha mọi người tỏi mình lọc ra xong nè mọi người tỏi à, với ớt đó mình à, lọc cả khoảng chừng 100g tỏi gì đó rồi á là mình sắt à, ra thành lát nha để hồi mình ốp với ba kia nha mọi người sắt ra thành lát mỏng nè mình sắt ra thành à, lát cho nó bự bự nha mọi người sắt ớt ra luôn nha sắt ra theo chiều dài nè đó ớt thì à, mình để riêng qua bên đi để riêng ớt vào một bên chút xíu thôi mình để à, ớt ít thôi à, mình để nước à, muối nó lóng trong nè mọi người thì à, à, nước muối này nó lóng trong ha nó còn cặn ở dưới đó thì à, mình lấy cái nước trong à, ở trên nè mọi người để à, mình à, muối qua khía nha rồi giờ mình à, muối ba khía nha mọi người thì à, ba khía của mình đó để ở đây nè à, nó à, cho nó gáo nước lại xong rồi mình sắp à, ba khía vô keo nha đó mình dùng ba, mình, mình lấy ba khía nè mình bỏ vô keo mình bỏ từng lớp từng lớp gì đó mọi người đó mình bỏ vô keo nè cái muối rất là ngon luôn mọi người nha rồi mình bỏ à, một à, lớp ba khía à, ở mình để một lớp ba khía rồi mình cho vô một ít tỏi nha mọi người một, một lớp tỏi nè để cho nó có cái mùi thơm ha tỏi với ớt mình cho vài thớp ớt vô trong keo nè đó món này ăn với à, cốc nè rồi bằng nè ổi nè xoài nè ăn với đồ chua đó mọi người thì rất là ngon rất khoái luôn đó, mình sắp uh, từng lớp từng lớp vậy á trời ơi có con này bự quá trời luôn nè bà khía này bà khía bự nha mọi người quá trời bự luôn nhiêu đây chắc mình làm keo này chắc uh, đầy quá cũng khá là nhiều đó mọi người bốn đồng ký luôn á ở đây à, bạc khía này thì à, rất là nhiều bạc khía thịt gốc á thịt rất là ngon còn lại mấy con mình sắp lên đây vô đây nè để mình muối thêm còn nó lẻ nữa bờ khía con này nó bự hết hồn luôn đó rồi đó là mình à, cho tỏi vô hết luôn mọi người còn lại số tỏi cho hết luôn rồi quá ngon luôn ha được một keo đầy với lại một ít nữa nha mọi người rồi là à, à, mình để nước muối vô nhưng mà để nước muối vô phải để ngập ở khía nè rồi mình đẩy cái nắp keo lại rồi thao nước muối đây nước muối đã à, lóng trong rồi để nước muối vào nha là chỉ có nước muối thôi á rồi được một à, keo ba khía muối nha rất là ngon luôn đó mình đè xuống cho nó ngập rồi mình đậy nắp lại là mình để à, ba ngày nha hai hoặc ba ngày là mình dùng được nha mọi người thì đây là à, mắm ba khía ba khía muối à, đặc sản miền Tây à, Cà Mau nếu như à, cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu sử dụng ba khía muối này thì à, cô chú anh chị và các bạn vui lòng liên lạc đến mình nha qua số máy điện thoại 0972 837 702 hoặc số máy 0949 363 182 để mình cung cấp sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn nha rồi vậy là xong để nắp lại bảo quản là xong rồi đó rồi như vậy là mình chia sẻ đến uh, mọi người cách uh, muối ba kia đến đây là hết nha hẹn gặp lại mọi người là ba ngày sau để ờ, mình thưởng thức món ba kia trộn chanh này chanh đường này của mình như thế nào nha mọi người à, xin kính chào và hẹn gặp lại uh, các bạn video tiếp theo nha các bạn đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vô nút chuông để nhận được video mới nha xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn